Vâng, kính thưa quý cô bác, các nhà tin tri học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng năm Quý Mão 2023, quý cô bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 có 3 tháng cực kỳ là may mắn, vận may cực đỏ, vận trình được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tương trợ, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhà, làm ăn trúng lớn, mua nhà, mua đất, mua xe đổi đời đại gia,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 trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, giàu hơn tỷ phú trong 3 tháng này. Đầu tiên xét cung mệnh cuộc đời tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969, thuộc mệnh thổ hay còn gọi là đại trạch thổ, có nghĩa là đất nền nhà. Do mang đặc tính của thổ nên con giáp này có lòng thương người rất lớn, tuy nhiên, đôi khi chỉ vì lòng thương người mà con giáp này hay bị tiểu nhân lợi dụng, hãm hại, đa phần bị mất tiền vì những người xung quanh. Về ưu điểm, người tuổi kỷ dậu là những người sống tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào, giỏi về ăn nói, họ rất giỏi trong việc mày mò và tìm hiểu về mọi thứ tường tận. Họ thích nghiên cứu và chăm chú vào những thứ họ thích và cần khám phá, nên họ hiểu biết rất nhiều, am hiểu chuyên sâu nhiều thứ. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều là những người rất quyết đoán, nhạy bén, biết cách bộc lộ bản thân. Họ không bao giờ chần chừ trước cơ hội mà nắm bắt tất cả, Họ luôn là người mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì và phấn đấu nỗ lực về phía trước. Họ là người không biết cách từ bỏ, khá cứng đầu theo đuổi đam mê và sở thích bản thân, nên khá thành công trong công việc, là những người có tài năng thiên bẩm thông minh, biết phân tích vấn đề và sát thực tế. Về nhược điểm, tính cách của người tuổi kỷ dậu khá cục tính, họ không quá ngọt ngào, lãng mạn mà mang chút kỳ quái, dù là vấn đề gì, họ cũng là người ưa tranh luận để tìm ra chân lý, có tính cố chấp và khăng khăng cho mình là đúng, nên đôi khi cũng hay mất lòng người khác. Họ là người sẽ nhận ra sai lầm và khuyết điểm của người khác bởi sự tinh ý và tinh tế trong ý thức, nhưng lại không chịu chấp nhận cái sai của mình và cố chấp một chút bảo thủ với định kiến của bản thân. Nhìn lại quãng đường mà kỳ dậu đã trải qua. Dưới góc nhìn của tử vi học, trải qua năm tháng của cuộc đời, người tuổi kỷ dậu cũng tôi rèn cho mình một bản lĩnh hiên ngang. Ở độ tuổi này, kỷ dậu khi đứng trước mọi việc đều sẽ không còn sao động, não loạn tâm can, thay vào đó là nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa, tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, lười biếng, khi không nên ra tay thì ngây ngô như tưởng, khi cần đụng tay là khiến người khác chố mắt kinh ngạc. Ở độ tuổi này, kỳ dậu có một tâm thái khiến người ta phải ghen tị, họ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Kỳ dậu giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu lợi ích vô cùng lớn. Nhìn thì là một loại hồ đồ, kỳ thực không phải, ngược lại đó là một loại thông minh, sáng suốt vô cùng. Không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Ở tuổi này khi đối đãi với người, kỳ dậu luôn luôn bảo trì được một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đây cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Kỷ dậu có một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, quả thực không phải đây là qua thời gian chui rèn khiến kỳ dậu nâng cao tới một loại cảnh giới chiến thắng bản thân tự mình trưởng thành cao giọng làm việc hạ giọng làm người hạn chế biếng nhác thường suy nghĩ có trách nhiệm không quan tâm hơn thua không kiêu căng ngạo mạn kỳ thực theo năm tháng cuộc đời có thể thấy rằng cũng chỉ vì không chấp thuận tầm thường nên kỳ dậu mới mưu cầu thành công thành tựu vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ muốn làm cho hết khả năng của bản thân nên kỳ dậu mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, bỏ hết mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, kỳ dậu mới cố gắng vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên không có gì là sai, khi kỳ dậu cũng có vấp ngã, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, người tệ bạc cũng không ít. Trung quy chỉ là thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc kỳ dậu còn cảm thấy mừng, vì ít sa ngã sớm trong cái giai đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh sáng mặt trời, ánh nắng đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ sau này nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra. Sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này, kỷ dậu sẽ không làm vậy. Cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái phải để thấy được vẫn còn một vài người tin yêu, đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, kỷ dậu dù sống sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình với những vết thương sâu lắng. Kỷ dậu ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê mà khóc, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái bọc an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những nơi thành công sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc, kỳ dậu có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính mình quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đối đầu. Bước sang năm 2023 âm lịch tới đây, chắc hẳn người tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969, sẽ vô cùng mong chờ vận mệnh tốt đẹp tới với mình có đúng không ạ? À? Theo lá số tử vi cho thấy, năm Quý Mão 2023 âm lịch, quý vị lại vướng vào vòng chày chật của nhân quả khó lường. Tuy nhiên, nếu mệnh chủ chạm mặt 3 tháng phát tài này, thì quý vị ắt hưởng lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời đại gia, giàu nhanh như vũ bão. Để biết cụ thể chi tiết vận mệnh năm 2023 âm lịch thì xin mời quý vị cùng theo dõi. Xét tổng quan năm 2023 âm lịch, tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969. Xem tử vi năm quý mão âm lịch cho người tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969 cho thấy. Xét về thiên can, kỷ gặp quý chủ về tương phá, làm ăn có kẻ hiểm khích hoặc cạnh tranh mạnh, có thể mở rộng hay phát triển thêm một vài việc nhưng đa phần không có đầu có cuối, kết quả không như ý, tiền bạc hay chuyện tình cảm cũng phát sinh không ít những rắc rối. Về địa chi, dậu gặp Mão Lâm cục diện sung thái tuế, một năm nhiều phần khó khăn và thách thức đang chờ đón đương số ở phía trước. Cục diện xấu tác động, khiến tâm tính thay đổi, bạn dễ nóng nảy rồi gây ra hàng loạt những rắc rối. Tiền bạc vẫn có khả năng làm ra, nhưng không nhiều chật vật lắm mới kiếm được. Xét về ngũ hành, ngũ hành tương sinh phần nào giải vây cho vận trình, Càng về cuối năm vận khí càng có xu hướng gia tăng, đây chính là thời điểm để tập trung phát triển sự nghiệp và đẩy mạnh làm ăn, kinh doanh. Có thể thấy đây là một năm khó khăn đối với người tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969. Cục diện sung thái tuế gây ảnh hưởng hầu hết tới các phương diện cuộc sống của bạn, khiến các mối quan hệ của bạn bị ảnh hưởng, sự nghiệp cũng gặp phải biến động bất thường. Đặc biệt, tính khí nóng này cũng ảnh hưởng rất nhiều trong năm nay, vì vậy bạn cần hết sức kiềm chế bản tính của mình, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh, kẻo rước họa lúc nào không biết. Khi được giao phó phụ trách cho công việc nào đó, cần tập trung hoàn thành tốt công việc của mình, nếu giữ tinh thần làm việc đối phó, bạn sẽ chẳng thu được điều gì về tay. Phương diện tài lộc cũng khó có được sự dịch chuyển ổn định, chuyện làm ăn gặp phải rắc rối cản trở, nhiều khi có sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh. Các kế hoạch đầu tư đôi khi sẽ gặp phải những trắc trở, khó khăn, thậm chí có người còn đánh mất tiền vào các trò đỏ đen, hên xui phương diện tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc khi bạn và được kia của mình luôn mâu thuẫn với nhau nếu biết nhường nhịn thì mọi việc có thể ổn định mà thôi càng so đo tính toán quan hệ của hai người lại càng trở nên gay gắt hơn cuối cùng ảnh hưởng tới con cái quý vị nhé trên phương diện sức khỏe áp lực về tinh thần là nguyên nhân chính khiến cơ thể suy nhược vì thế trong năm cần chú trọng giải quyết các vấn đề thể trạng để được bình ổn xét tử vi niên hạn năm 2023 âm lịch tuổi kỷ dậu sinh năm 1969. Bước vào năm 2023 âm lịch, tuổi kỷ dậu gặp vận niên, dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ. Đây là hình tượng mang ý nghĩa no đủ về mặt vật chất và tinh thần, bởi dê được ăn cỏ no đủ, đời sống vật chất sung túc, không phải lo gánh nặng tiền bạc nữa, theo đó trong cuộc sống của tuổi kỷ dậu bớt phần cơ cực mà biến đổi thành may mắn và giàu sang. Gia đạo khá ấm êm, nhưng đừng vì thế mà phóng túng thái quá mà phạm sai lầm, khiến đào hoa xấu bùa vây, đe dọa hạnh phúc gia đình. Xét về phương diện sự nghiệp năm 2023 âm lịch, tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969. Xem tử vi năm 2023 quý mão âm lịch, năm có thiên can là quý thủy, địa chi là mão mộc, người tuổi kỷ dậu mệnh thổ. Chiếu theo ngũ hành cho thấy, thủy khắc thổ, thổ lại tương sinh với mộc, điềm báo năm 2023 âm lịch, sẽ là một năm rất vất vả với người tuổi kỷ dậu. Với người làm công ăn lương, đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính, khiến các công việc của bạn khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Dù gặp khó khăn, bạn cũng cần nhắc mình bình tĩnh, chớ nóng này kẻo hỏng việc, bao công sức đổ sông đổ bể bạn nhé. Khi được giao cho phụ trách công việc, bạn chớ làm với tinh thần đối phó, vì như vậy dễ mắc sai lầm, ảnh hưởng tới tất cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, bạn cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hay đổ lỗi cho ai. Theo đó hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Với người làm ăn, kinh doanh, chịu tác động của ngũ quỷ, đại diện cho thế lực ngầm che phủ ý chí, những khó khăn khách quan từ thị trường, hay tiểu nhân quấy phá, người tuổi kỷ dậu vẫn kiên định với mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Cuối năm có quý nhân tam hợp nâng đỡ, đương số phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu tham vọng thăng tiến mãnh liệt, thành công thu về trong tầm tay mà thôi. Cụ thể, trong năm có nhiều vấn đề xảy ra bất chợt, khiến người tuổi kỷ dậu nam mạng không thể ứng phó kịp. Bạn chớ nên quá hoang mang lo lắng, hãy thật bình tĩnh để phân tích vấn đề thấu đáo và tìm ra cách giải quyết. Nữ mạng kỷ dậu nên cần tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, tránh lo chuyện bao đồng hay chủ động gây mâu thuẫn cho người khác. Năm nay nhiều tiểu nhân xuất hiện sẽ khiến cho nhiệm vụ của bạn tiến triển khó khăn hơn. Xét về phương diện tài lộc năm 2023 âm lịch, tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969. Cùng với công việc biến động, tài lộc người tuổi kỷ dậu cũng có được tín hiệu tốt đẹp trong năm bạn vượng quý nhân. Thiên ấn đại diện cho người quyền thế và trưởng bối giúp sức, con đường thăng tiến của tuổi kỷ dậu thanh thang rộng mở. Lại thêm bộ đôi tinh tú bạch hổ và phi liêm được ví như hổ mọc thêm cánh, dù phải đối đầu với nhiều thách thức và khó khăn, nhưng sau tất cả, đương số vẫn đứng trên đỉnh vinh quang với người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra trở nên uổng phí. Bạn cũng cần chú ý vào công việc, bởi nếu xảy ra sai sót, vừa ảnh hưởng tới người khác, lại tốn thêm công sức tiền bạc để sửa chữa. Trong năm, vẫn sẽ có một số thời điểm bản mệnh gặp được nhiều may mắn, quan trọng là bạn phải đủ tinh tế để nhận ra đâu là cái cơ hội mình cần nắm bắt ngay lập tức. Nắm bắt được cơ hội bạn sẽ cải thiện được tình trạng hiện tại thậm chí tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, cuộc sống đổi đời, cải vận mà giàu có hơn người. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn cần phải thực sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn. May mắn trong năm, bạn được bán hợp quý nhân phù trợ, thêm liên hổ, song hổ, vận khí tăng tiến mạnh, vận khí cũng khởi vượng hơn trước rất nhiều. Cả chính tài và thứ tài đều khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, Điều đó có nghĩa rằng dù là người làm chủ, người làm đầu tư hay buôn bán nhỏ đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Theo đó con đường kiếm tiền, làm giàu không còn khó khăn như trước, trái lại còn thực hiện nhiều cơ hội mới, quan trọng là tuổi kỷ dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo năm 2023 âm lịch, tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, Xem tử vi năm 2023 âm lịch cho thấy, do chịu ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, vận trình tình cảm người tuổi kỷ dậu cũng gặp phải không ít khó khăn, trục trặc. Trong gia đình vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, song đôi bên cần bao dung và thấu hiểu cho nhau hơn, chớ nên chấp nhặt. Các bậc làm cha, làm mẹ cũng cần lắng nghe con cái, chớ nên áp đặt. Phương diện xã hội, trong năm bạn nên mở rộng mối quan hệ của mình, đừng thu hẹp bản thân mà chỉ biết được ở những người xung quanh càng mở rộng thì bạn càng có cơ hội phát triển sự nghiệp, hợp tác làm ăn trong tương lai bạn nhé. Xét phương diện con cái, tôi biết quý vị con cái cũng đã lớn, có cuộc sống riêng cho mình, có con đường riêng. Một vài gia đình con cái ở xa còn ít quan tâm cha mẹ, thế nhưng chẳng có ba mẹ nào lại bỏ mặc con cái có đúng không ạ? À? Năm 2023 âm lịch là năm của sao mộc tinh tọa chấn. Sao này chủ về trí thức bạn lại là người có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống. Nếu có thời gian bạn nên ngồi lại chia sẻ và quan tâm con cái của mình nhiều hơn, những kinh nghiệm của bạn sẽ giúp con cái rất nhiều trong cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe năm 2023 âm lịch, tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969. Dưới tác động cát lành của tam hợp thái tuế, sức khỏe của tuổi kỷ dậu vốn đã tốt nay lại thêm phần cát lành, đương số ít đau ốm, có bệnh gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi. Tuy nhiên, để tránh rơi vào tình huống xấu, bạn cần chia sẻ cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng, rồi lại suy nghĩ không thông, chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa ra cho bạn những gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Với nữ mạng, bạn nên suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn, đồng thời tìm cách phù hợp để giải tỏa stress. Nam mạng, cần chú ý khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, trong cuộc sống cần giữ những suy nghĩ tích cực khi đối diện với khó khăn, chớ tự gây áp lực cho mình. Quý vị thân mến, như tiết lộ ở trên tiếp theo đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý bác về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2023 âm lịch để quý bác có được sự chuẩn bị trong tương lai. Tháng đầu tiên là tháng tư âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi kỷ dậu có thể đón rất nhiều tài lộc trong tháng tư âm lịch này. Các tinh trợ mệnh mang đến điểm báo tài lộc ùn ùn kéo về nhà, tiền tài dư giả, việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn trong thời điểm này. Trên phương diện sự nghiệp, nhị hợp xuất hiện giúp cho các công việc của quan giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi, bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ của những người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị, hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay bạn. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, luôn có động lực để phấn đấu vươn lên. Cuối tháng quý vị được tử vi cát tinh soi chiếu, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của chính bạn. Bản mệnh thay đổi tư duy, cách làm việc, mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới sẽ được đánh giá cao. Trời không phụ lòng người có công, dám nghĩ, dám làm, sẽ được đền đáp xứng đáng, có điều nguyệt lệnh tử ở dậu, vận trình tiềm ẩn hung họa khôn lường, không được chủ quan khinh suất. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình, nhận được sự tôn trọng thán phục của cấp dưới, nếu bản mệnh chú ý quan tâm hơn tới đời sống nhân viên, nhiên biết sắp đặt từng người vào vị trí phù hợp, thì bạn chắc chắn có thể dẫn dắt tập thể vươn tới thành công. Cát tinh tử vi cũng góp phần thúc đẩy sự nghiệp của bạn tiến nhanh về phía trước, vì vậy nếu có dự định nào cần thực hiện trong tháng, bạn nên bắt tay vào thực hiện ngay, chớ nên chần chừ, do dự để lỡ mất thời cơ thích hợp. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện cảnh báo bạn vẫn cần phải cân nhắc và đề phòng những người xung quanh cố tình tiếp cận mình với ý đồ xấu, công việc thuận lợi, kéo theo tình hình tài chính có những bước chuyển biến đáng mừng, bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, thì đây cũng là lúc bạn cần tìm thêm động lực cổ vũ bản thân mình tiến lên, chớ vội hài lòng với thực tại. Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi, bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu và trao đổi các điều khoản rõ ràng, nên ít khi xảy ra tranh chấp, mọi việc cũng tiến triển theo đúng kế hoạch mà đôi bên đã đề ra. Đồng thời bạn gây dựng được điểm tin cho khách hàng, nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể người làm ăn, buôn bán sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng và khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Chuyện tình cảm cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp nhờ tác động của ngũ hành tương sinh, nhân cơ hội này, quý vị cũng có thể tìm kiếm quý nhân trong cuộc sống của mình. Tháng phát tài thứ hai chính là tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng 7 âm cho thấy, đây sẽ là tháng mà khó khăn đến với nhiều con giáp. Theo quan niệm dân gian người ta thường tránh làm ăn trong tháng này, thế nhưng với tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969 lại khác. Đây sẽ là thời điểm để bản mệnh bứt phá số mệnh, xoay chuyển tình thế mà đón được tài lộc vào nhà, đổi đời cải vận của mình. Trên phương diện sự nghiệp công việc trong tháng khá suôn sẻ, kết quả thu về khả quan. Khi tam hội giúp đầu óc những chú gà trở nên minh mẫn và khả năng ứng biến khá linh hoạt với các tình huống xảy ra trước mắt. Bản mệnh có thể xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, thậm chí có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, tiếp xúc với những cơ hội mới. Với người làm ăn, kinh doanh, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh hết sức hài hòa, nhờ có sự nâng đỡ của cục diện tam hội, con giáp này sẽ gặp được những người cùng chí hướng với mình,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 rồi mệnh chủ sẽ đạt được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ có được thành công như mong đợi. Người làm công ăn lương chỉ cần tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ, mới tránh được thất bại. Một khi đã xác định phương hướng và mục tiêu rõ ràng, tuổi kỷ dậu chỉ cần căn cứ vào kế hoạch lập sẵn là mọi việc sẽ đâu vào đấy. Nếu cần sự giúp đỡ, hãy tìm đến trường bối và những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên, mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ, chính bạn cũng sẽ ngạc nhiên với khả năng của bản thân mình. Trong tập thể, hãy mạnh dạn thể hiện bản thân, tranh thủ sự ủng hộ của mọi người và thể hiện rõ thay đổi, trân trọng giúp đỡ từ đối phương nếu có. Nhờ vậy bạn sẽ hướng các mối quan hệ xã giao của mình theo chiều hướng tích cực, rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp về sau. Tài lộc được cả tam hội lẫn chính tài hỗ trợ nên phát triển khá tốt trong tháng này, việc làm ăn hợp tác suôn sẻ. Con giáp này dựa vào sự khéo léo của bản thân có thể xây dựng được những mối nhân duyên tốt đẹp, đôi bên cùng phát triển. Việc kinh doanh, buôn bán trong tháng cũng tiến triển như kế hoạch, thu chi cân đối. Hơn nữa con giáp này có khả năng quản lý tài chính khá tốt, chỉ cần lên kế hoạch chi tiêu khoa học, đảm bảo tích lũy được khoản không hề nhỏ. Nói như vậy nhưng không có nghĩa là bạn được chủ quan, trong tháng không có tài tình chống lưng, cho nên tài vận của bạn đang duy trì ở mức ổn, định chứ chưa thể vượng phát, Ngoài ra tháng này có thể sẽ có người hỏi bạn vay tiền, hãy tìm hiểu thật kỹ xem mục đích của đối phương có chính đáng hay không, nếu không bạn nên tìm cách từ chối khéo để tránh mất cả tình, cả tiền. Phương diện tình cảm có nhiều hứa hẹn, như Bách Việt chủ đào hoa che chở, nhân cơ hội này, quý vị cũng nên mở rộng mối quan hệ của mình, tìm kiếm quý nhân trong tương lai bạn nhé. Thể trạng của con giáp này đang khá tốt, nhờ duy trì chế độ, rèn luyện hợp lý và sinh hoạt điều độ. Tuy nhiên, cần chú ý đi lại, lái xe cần đảm bảo an toàn, tránh xa rượu bia, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quang, do tháng này kim khí vượng, đồng thời còn là tháng cô hồn. Tháng phát tài cuối cùng chính là tháng 10 âm lịch. Bước vào tháng 10 âm với vận trình hanh thông hơn hẳn, nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, công việc trong tháng có tiến triển đáng kể, thành tựu gặt hái khả quan, mưu sự có cảm giác dễ dàng hơn, là tháng thích hợp để làm việc. Trên phương diện sự nghiệp, Mặc dù có những áp lực nhỏ và khó khăn không thể tránh khỏi, nhưng nhìn chung, bản mệnh vẫn có thể xử lý đâu vào đấy, qua đó thêm phần khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Với người làm công ăn lương, nhờ có sự che chở của Nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh, vận khí hanh thông, mưu sự có cảm giác khá dễ dàng, không cần phải lao tâm khổ tứ nhiều mà vẫn đạt được hiệu quả như mong đợi. Đây cũng là tháng thích hợp để làm việc lớn, vậy nên những ai có kế hoạch thay đổi công việc hoặc có lý tưởng làm việc mới thì nên tận dụng thời gian này để triển khai. Các thần xuất hiện dẫn dắt nhiều cơ hội để bạn có thể giành thắng lợi trong công việc. Hãy tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra, dù có khó khăn trước mắt nhưng đừng ngại ngùng bước qua. Nếu cần bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Với người làm kinh doanh, dịch mã động tinh xuất hiện thôi thúc năng lực hành động trong bạn đã là thời điểm cuối năm. Mọi công việc cần phải gấp rút hoàn thiện không còn thời gian mà ngồi chờ đợi cơ hội đến với mình nữa. Trái lại, phải chủ động nắm bắt cơ hội và biến nó thành hiện thực. Dịch mã cũng ám chỉ rằng quá trình làm việc của bản mệnh tuy vất vả phải chạy đôn chạy đáo, chạy đông chạy tây, thậm chí phải đối mặt vấp váp khó khăn, nhưng cuối cùng mọi sự đều được giải quyết ổn thỏa, mở rộng cơ hội thăng chức, tăng lương. Nếu đề xuất tăng lương, bạn nên đính kèm một bản báo cáo chi tiết những việc đã làm thành tích đã đạt được. Xét về đường tài lộc, trong tháng có dịch mã động tinh mang tới nhiều cơ hội kinh doanh, buôn bán, bản mệnh có thể phải đi xa để lo việc làm ăn, nhưng bù lại thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định tài năng, điều đó đồng nghĩa cơ hội thăng chức và tăng lương. Nếu cơ hội đến hãy mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn và phù hợp với năng lực của mình, tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao. Người làm kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ nhiều cơ hội đến với mình hơn, sẵn tính tháo phát và nhạy bén vốn có, cộng thêm quý nhân dẫn dắt, nên cơ hội tích trữ tiền bạc ở thời điểm này là không hề nhỏ. Nhất là đối với những ai chăm chỉ tìm kiếm các cơ hội thì lúc này bắt đầu được hưởng lợi, không những thế có người may mắn còn được hỗ trợ, người có kinh nghiệm truyền cho họ bí quyết kiếm tiền. Chuyện tình cảm cũng khá bình ổn nhờ ngũ hành tương sinh, người độc thân vượng đào hoa, đi đâu cũng được chú ý. Các cặp đôi có đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đạo sẽ có hỷ sự như cưới hỏi hoặc sinh con. Sức khỏe của con giáp này có thể gặp một số vấn đề suy nhược,